quay trở lại với kênh Điện Chữ Đẹp Hồng Loan à, mình Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài số 5 nha các bạn Ở bài số 5 thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, cách sáng tạo với các chữ chữ như là Y, K, V, H à, Sau khi các bạn hoàn thành bài số 5 này là các bạn đã đi được nửa đoạn đường rồi à, Mình còn nửa đoạn đường nữa à, Các bạn cùng cố gắng để chúng ta hoàn thành khóa học các bạn Đầu tiên mình sẽ viết âm y nha các bạn à, đến bài số 5 rồi thì khi mình viết á, thì các bạn chỉ cần nhìn thôi là các bạn có thể viết theo được rồi đúng không ạ à, mình sẽ viết qua một dòng à, các bạn quan sát rồi mình sẽ luyện theo nha à, đối với kiểu chữ sáng tạo thì có rất nhiều kiểu mà mình chỉ hướng dẫn các bạn mới có một kiểu thôi à, mốt mình sẽ có nhiều video khác để các bạn tham khảo các bạn có thể luyện thêm những kiểu khác nữa mình sẽ viết qua một dòng kiểu chữ sáng tạo chữ nhỏ chữ lớn thì gấp đôi chữ nhỏ à, cho nên chúng ta viết chữ nhỏ là hai ô ly rưỡi chữ lớn là 20 ly sẽ viết âm ca chữ nhỏ trước nha các bạn mình sẽ sử dụng nét đầu chấm y giống nhân y và sau đó mình sẽ gắn vào nhé à, các bạn viết âm ca nhìn có đẹp hay không là nét lượng này các bạn các bạn lượng ra thành đặt chỗ này cho đẹp là âm ca mình sẽ đẹp các bạn cố gắng nhấn bút để cho cái nét lượng có thanh đậm rõ ràng mảnh mai viết một dòng tăng ca chữ lớn nha các bạn mình thắt á, thì mình thắt nằm trên cái là kẻ dòng dòng kẻ xuống này nét đầu tiên của nét đầu tiên các bạn ấn kiếm hàng thứ hai đối với vờ thì sẽ có hai cách à, hai cách ở à, nét thứ hai thì mình có thể đi từ dưới lên hoặc là à, mình đang đi từ trên xuống mình đang viết chữ lớn là đi từ trên xuống Rồi, nếu mà đi từ trên xuống thì hai nét mình sẽ thấy thanh đậm rõ ràng mình chút xíu nữa mình sẽ viết cho các bạn xem quờ đi từ dưới lên Mình tiếp với một hàng chữ nhỏ như vậy. trền xuống này. viết ra bờ từ dưới lên cho các bạn xem dưới lên thì nét thứ hai của mình nó sẽ thanh nó sẽ không có đậm các bạn thích thì kiểu nào thì bạn sẽ viết kiểu đó tạm thời mình viết chữ nhỏ trước các bạn khi các bạn luyện qua được một bộ chữ sáng tạo rồi thì đối với những bộ còn lại là các bạn chỉ cần quan sát các bạn nhìn thấy nét bút viết thì các bạn có thể luyện theo được à, quan trọng khi sử dụng chữ sáng tạo à, khi các bạn viết ở một bài nào đó thì các bạn phải sử dụng cùng một kiểu trong một bài rồi à, mình tiếp một dòng chữ lớn nha các bạn tránh cái khi mà viết kiểu sáng tạo á, ví dụ như trong cùng một bài thơ là mình tránh việc là ở câu thứ nhất thì mình dùng cái kiểu chữ sáng tạo này à, đến câu thứ hai thì mình dùng kiểu chữ sáng tạo khác à, thì nó sẽ không có sự thống nhất trong cùng một bài à, còn mình đã chọn một kiểu nào rồi thì mình viết ở trong bài đó thì mình sẽ sử dụng kiểu đó à, đến bài khác thì mình sẽ dùng kiểu khác quan trọng là cho các bạn thích kiểu nào mình hãy chọn một kiểu riêng cho mình tiếp theo là mình sẽ viết bài thơ khen trò nhé bạn à, các bạn cứ quan sát khi mình viết à, đến khi mình viết lại chữ nhỏ thì các bạn để ý chỗ một cái tay của mình dùng lực nhấn bút à, để tạo ra thanh đậm À, và các bạn lưu ý khoảng cách giữa các chữ à, dấu nối giữa các chữ